trên cát lòng tôi như đang nghe biến khóc âm thầm Hello xin chào tất cả các bác hôm nay à, Nhà thông minh 17 lại xuống ờ, dưới cầu Tịnh Xuyên Xã này xã gì anh nhỉ? Hồng Lý Hồng Lý Vũ Thư không nhá Nâng cấp dàn karaoke cho bác khách Ở dưới này thì bên em đã làm khá nhiều rồi à, Các bác thấy hay thì lại alo em xuống Hôm nay xuống một nhà bác khách ở dưới này à, Nâng cấp thì em cứ xuống đấy xem là bác cần cái gì thì em nâng cấp cái đấy các bác nhé Em mang theo cả đẩy, cả vang, cả mic, rồi cả trầm Đủ các thứ để xem là dàn nhà bác vấn đề nó chưa hay ở đâu thì em sẽ xử lý bác các bác gọi đến bảo là à, mua gửi về các bác tự lắp nhưng mà em bảo là thôi đằng nào cũng mất công để em xuống em can chỉnh em ghép trực tiếp thì nó sẽ ok hơn là các bác tự can à, và bây giờ thì bên em sẽ xuống can chỉnh trực tiếp cho các bác xem và hiện tại thì bên nhà thông minh 17 đang có mặt tại ờ, Hồng Lý Vũ Thư rồi các bác nhé và cấu hình hôm nay thì ờ, em xử lý cho bác ấy là một con vang số DBS690 Pro mẫu mới nhất mà thông minh 17 vừa cập bến các bác nhé hiện tại thì, uh, em đã thay cho bác ấy là một con uh, nâng tiếng một con uh, lọc xì và một con vang cơ neck thành một con vang số S690 các bác nhé thì để cho chất âm nó hay hơn gọn gàng hơn và cắt súp mịn hơn các bác nhé và hiện tại thì bác đang có một con súp uh, súp JBL nhưng là hàng dựng uh, nên là bác ấy muốn là nâng cấp một con súp hay hơn uh, em nghe thấy con súp này đánh rất là ù rèn em sẽ thay cho bác một con súp hay hơn của thương hiệu DB Acoustic chính hãng đó là con súp uh, DB Bass 30 uh, SVK 12 các bác nhé Bass 30 mẫu mới nhất của DB Acoustic có trị giá là 5 triệu 2 vang 5 triệu 2 nữa tổng uh, hôm nay em nâng cấp lên cho bác là 10 triệu 400 các bác nhé và bây giờ thì bác các bác cùng nghe xem trải nghiệm trực tiếp lang thang trên cát lòng tôi như đang mẹ biến khóc âm thầm ngày tháng sau nên khóc bên bờ những phiên đá trăm năm yêu anh chờ anh cho hôm nay trời đất hàng mòn đến những dấu chân hôm nào em đi chiều nay dấu đã phải rồi cho anh diễn trọn nụ cười xinh xinh từ đây những đêm trắng thành đầy mình không lẽ loi không u sầu nguyện cầu ta anh bên nhau từ đây những đêm trắng thành đầy mình không lẽ loi nguyện cầu ta mãi bên nhau alo một hai ba bốn năm sáu sáu bảy alo alo và vừa rồi thì à, bên em đã phối ghép một con súp uh, à, DB vào đánh rất là mạnh, rất là uy lực Đã phối ghép xong cho bác và cho con năng số vào hát chất âm sẽ ngọt ngào hơn là ngắt nhiều thiết bị Nhưng không cái thiết bị nào chính hãng Nào là nâng, nào là vang, nào là lọc, nào tất cả mọi thứ Nhưng mà không có cái nào chuẩn của cái hãng nào Nên là chất âm nó sẽ bị rú rít thậm chí là không hay chói tai thì bây giờ em đã đưa con vang số vào chất âm rất là ok các bác thấy hay có thể đăng ký kênh chia sẻ video giúp nhà thông minh 17 các bác nhé và bây giờ nhà thông minh 7 xin được à, dừng clip tại đây xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo